Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn uh, Nissan Terra 2019 bản uh, V, bản full đấy ạ uh, Chiếc xe đi được 2,2 vạn, biển thành phố uh, Mình chào giá luôn với anh em, chiếc xe này được chào giá trong tầm 810 triệu có thuật thuật nhẹ nha anh em Uh, Nissan Terra mà chiếc xe mình thấy là rất ok để vận hành, rất ok để sử dụng. Nhưng mà lịch sử của Nissan Terra đó là gì? Uh, những cái chiếc xe xe mới không được bán nhiều trên thị trường. Ờ, câu hỏi đó đặt ra là tại sao chiếc xe hay như này mà không được uh, sử dụng nhiều? Thì câu trả lời của mình đó là Nissan Terra thì không nằm trong nhận thức tiêu dùng người Việt Nam. Người Việt Nam nhận thức tiêu dùng nó luôn luôn Toyota, nó luôn là là gì là là Fortuner, nó là ừ, Honda gì gì đấy những, cái xe mà thuộc thuộc dạng đầu bảng trong gọi top of mind tức là trong nhận thức tiêu dùng của người Việt Nam. Trong khi đó thì đâu phải tất cả các sản phẩm của Toyota đều tốt đâu đúng không ạ chúng ta sẽ có một số sản phẩm tốt của Toyota mình rất thừa nhận mình rất đồng tình và mình rất muốn sở hữu nó ví dụ xe hạng A chúng ta có Yaris mình cũng muốn sử dụng xe hạng B hạng C hạng D hạng D chúng ta có Camry chúng ta mình cũng rất thích sử dụng và xe gầm cao thì mình rất thích Cross nhưng mà mình không thích Fortuner mình cũng không thích uh, uh, Artist mình cũng không thích uh, Vios nhưng mà tại sao cái xe này hay như này mà không sử dụng Đấy, nó hay điểm gì mình xin ờ, chia sẻ với anh em nó sử dụng khung gầm của Nissan Navara nó cũng là một cái xe đánh giá là châu bò chắc chắn như nhiều chiếc xe khác như XL XL cũng là một cái xe như thế rồi là uh, nó có một cái thiết kế rất cân đối đây các bạn nhìn cái thân xe cái thân xe này là rất cân đối nhá camera chiếu giúp anh cái thân xe này sang bên này một tí mình mình mình chứng minh luôn bằng hình ảnh thực tế là mình rất thích cái thân xe của Nissan Santera nó khỏe nó nam tính và nó rất cân đối nó cân đối hơn các chiếc SUV khác mình được tiếp cận như là như là Fortuner, như là Pajero Sport rồi xe là gì đó của Ford mình không để ý lắm nhưng mà cái này là cái mà xe mà SUV 7 chỗ rất là cân đối rất cân đối cái đầu nó cũng đẹp thiết kế motion gì gì đấy đúng không đèn led rất là nam tính lại khá là như thế đấy lắp thêm tí cản trước vào trông nó cũng khỏe khoắn và đẹp đúng không lắp capo cũng có cái đường rãnh đường gân ở đây cũng, cũng ra gì rồi là cái vè này cũng ốp nổi lên cũng rất là hay đấy và cái trụ này trụ A, trụ B, trụ C, trụ D này cả cái phần này của nó cũng rất là cân cả phần cánh gió phía sau nó lắp rất là cân theo tiêu chuẩn của xe đây tất cả những cái này rồi đèn nó gồ lên một tí nó cũng nó cơ, cơ khối ấy chứ bạn nó rất nan tính nói chung xe đi off road là rất hay và rất là nan tính để cho anh em xài nhiều anh em đi xe này rồi và so sánh với Fortuner và những người chơi xe chứ không phải sự xe thuần về mục đích kinh tế về về rộng rãi về bán lại thì mình nghĩ cái xe này có khi còn hay hơn cả Fortuner hay hơn còn về cái hiệu quả sử dụng về mặt uh, sức mạnh về công suất thì, thì chắc là anh em đã trải nghiệm nhiều anh em trải nghiệm nhiều và lái nhiều mà đánh giá được cho bản thân mình thì mình chưa lái nhiều chiếc này mình chưa đánh giá hết mình cũng được chia sẻ lại từ những người lái nhiều hơn mình về cái hiệu quả sử dụng vận hành của Tira đấy là cái sự giới thiệu sơ qua với anh em anh em nên cân nhắc và so sánh tìm tìm thông tin về nó nhiều hơn nữa để để thay vì cái nhận thức về lúc nào về Toyota Toyota rồi Fortuner buồn cười thế nào nhỉ Fortuner thì người ta gọi thánh lật mà suốt ngày mua Fortuner mình không hiểu tại sao đấy đây cốp điện này đây là bản 4x4 nhé, bản nhân 4 hai cầu ạ. Hai cầu. À, ờ, bản này chúng ta sẽ có cốc điện, chúng ta sẽ có khá nhiều đồ đấy, chúng ta có ghế da, chúng ta có một số hệ thống hỗ trợ lái tí mình giới thiệu với anh em sau. Nhưng mà bản à, 4x4 thì chúng ta sẽ có là full đồ. So với bản 4x2 một cầu. À, tiện nói luôn nhà mình còn có bản 4x2 một cầu. Bản đấy thì lại hôm trước mình giới thiệu với anh em trên clip rồi, nó sẽ rất được hóa đơn 600 triệu, 600 triệu cho người nào muốn à, sở, sở hữu nó và muốn chuyển đổi sang cái tên doanh nghiệp rồi ờ, cái lắp này ờ, lắp phần ốp này chắc lắp thêm đây. đó mời anh em ờ, đi vòng vòng xem xe và mình sẽ chỉ cho anh em một số cái ở trong khoang máy nhá rồi chúng ta có cái gì chúng ta có gì nhỉ còn gì nữa không chúng ta còn một cái màn hình này một cái màn hình cảm ứng đã lên rồi là chúng ta có cam hành trình này chúng ta có cả cả biến lùi đấy chúng ta có bộ thảm nữa được lắp sẵn bản full lại lắp thêm đồ thì quá tốt để mình dùng làm gì đó trong tầm giá 800 triệu 810 triệu đi đúng không ạ xe này có cả cruise control có cả hệ thống cảnh báo trịch làn có cả hệ thống cảnh báo điểm mù rất là căn bản rất là ok đầy đủ của một chiếc xe SUV trong cái gọi là ừ, trong cái dòng xe hiện đại bây giờ thì đây là một chiếc xe được đấy ạ hàng ghế đầu thì ờ, về chất lượng thì nói chung là còn tốt còn tốt mình mình đi mình nhập xe này về với các ông anh mình đây thì ờ, nói chung là mọi thứ còn ok cái da tay lái này rồi da cần số da tay phanh này tất cả đều trong cái tình trạng mình nghĩ là 90% cái chất lượng thì tại sao nói thế bởi vì nó có cái độ mới độ tương đồng với cả chất lượng bên ngoài bên trong của xe cũng như số đồ của xe số đồ đô chiếc này nó tầm khoảng độ 2,2 vạn đấy anh em uhm, thì đấy là những cái căn cứ vì một vài cái kinh nghiệm chia sẻ với anh em về xe xe cũ một cái xe cũ mà tay lái nó có bóng cần số nó quá bóng hay là cái, cái tay phanh nó quá bóng hoặc là cái bàn đạp phanh nó quá bóng thì chứng tỏ cái xe đấy chạy nhiều nó chạy nhiều nó sẽ phải tương đồng với số ô đô của việc chạy nhiều nhưng cái số ô đô này nó không tương đồng nó ít hơn thì chúng ta sẽ được câu hỏi là cái số ô đô này có chuẩn hay không nhưng nhà mình thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế khi mà chúng ta uh, mua xe cũ như vậy với anh em đấy trên này thì da nó hơi nhăn một tí do cái việc là ngồi ở đây cái mép da thôi về cơ bản cái chất lượng da của hàng ghế đầu tiên và hàng ghế thứ hai nó đều rất tốt trong cái tình trạng của xe đấy là 90% đấy là chất lượng của da, chất lượng của nhựa là là rất ok để dùng. Đây. Đây mình xem hàng ghế thứ hai nhá. Đây hàng ghế thứ hai thì nó cũng rất rộng rãi thôi. Xe 7 chỗ mà, xe SUV 7 chỗ thì nó rất rộng rãi. Người lớn ngồi thoải mái và hàng ghế thứ ba mình tin là người lớn ngồi cũng ok. xe này nó xe gầm cao chứ không phải là xe crossover Ờ, <laughs> crossover hay là SUV <laughs> đô thị là vui vui thôi nhưng thực ra thì SUV nó phải là một chiếc SUV gọi là body on frame tức là ờ, khung gầm rời thì mới là một chiếc SUV thực thụ SUV thực thụ khung gầm nó phải rời như này khung gầm nó phải cao như này và ngồi thoải mái như này thì nó là SUV Ok mình mời anh em xem khoa động cơ đã chia sẻ với anh em rất nhiều lần về cách xem khoa động cơ rồi là cái cách mà chúng ta thẩm định cái xe còn tốt hay là không tốt nên dùng hay không nên dùng thì đây là một cái cái ờ, kinh nghiệm rất căn bản thì ờ, đối với những anh em mà chưa có nhiều chuyên môn thì chúng ta nên ờ, nhờ những người có chuyên môn hoặc là mang đến hãng để kiểm tra lịch sử của xe thì xem những cái vấn đề về con ốc ờ, trên các cái chi tiết trên xe ví dụ như là ốc ở bản lề này ốc ở bàn tay trái tay phải rồi ốc ở dàn đèn rồi chúng ta sẽ xem ốc ở trên máy quan trọng nhất là máy ốc trên máy tất cả mọi thứ liên quan đến khoang máy mình phải xem mình kiểm tra hết các cái chi tiết đấy để mình đánh giá được xe mình khi mình mang về mình rửa thì nó đã trong tình trạng tốt rồi tình trạng tốt bởi vì trước đó mình đã kiểm tra trên hãng trước và mình sẽ kiểm tra xong thì mình đi xem xe đi xem xem xe mình đánh giá trực tiếp tại à, tại hiện trường sau đó đánh giá xong thì mình trao đổi với các chủ xe xem có thực sự có vấn đề gì không để đánh giá người ta xem người ta có thật hay không nữa cơ đấy nhiều khi phải thẩm định chính các chủ xe thẩm định cái xe xong còn thẩm định chính các chủ xe để biết là người ta có thật mình không thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm một cái mẹo khi mà mua mua xe cũ để mời anh em à, tham khảo thêm nhiều nhiều nói chung là nhiều chi tiết lắm và một nghìn là một các cái kinh nghiệm và và cẩm nang về việc là tìm một chiếc xe cũ sử dụng một chiếc xe cũ và mua một chiếc xe cũ thì đấy là vấn đề chuyên môn thì mời anh em hãy đến gặp những người chuyên môn để mua cái xe tốt nhá bên mình sẽ đảm bảo cho anh em vấn đề về à, bảo hành của chiếc xe sau khi mua lại từ 3 đến 6 tháng cho các chi tiết quan trọng như là uh, chân máy rồi là uh, máy rồi là hộp số và khung cầm đấy những chi tiết quan trọng của xe còn cái vấn đề về xe mà xước quá thì bị sơn lại rồi nó hao mòn nó phải thay gạt mưa thay ờ, thay ờ, thay nhựa thay thay ốp các thứ thì đó là cái điều rất là tất nhiên ví dụ hôm rồi có một anh khách hàng họ họ lên mạng họ kiểm tra được cái thông tin của xe thì mình cũng rất ok hoặc mình gửi cho họ họ thông tin của xe mình gửi họ số pin của xe rồi kiểm tra nhưng rất ok bởi vì mình rất thoải mái thông tin như vậy để biết họ biết được là cái xe của họ đã ra vào sửa bao nhiêu lần sửa cái gì sơn cái gì nhưng cái đấy nó là cái vấn đề của ngoài da của cái xe này. cũng giống như vấn đề ngoài da cơ thể quan trọng nhất là cái sức khỏe bên trong của mình như nào thì cái xe này cũng giống như vậy nói lại là 810 triệu cho một xe khoảng độ 2,2 vạn biển thành phố và còn rất tốt để sử dụng ngoài chiếc này ra thì còn một chiếc nữa cũng giống như chiếc này lên rất nhiều đồ lên rất nhiều đồ chiếc đấy lên nhiều đồ hơn chiếc này lên rất nhiều đồ và cũng tầm 800 810 xuất hóa đơn cái lợi thế của chiếc đấy là xuất được hóa đơn 60 triệu chiếc này thì không xuất được nhưng mà lại biển thành phố sẽ ít hơn một tí mà lại hai cầu nữa đấy đấy là vài thông tin về chiếc này ở trong đường đô thị này thì chắc là cũng không đánh giá được hết các cái yếu tố của Nissan Terra đâu nếu như không mang ra ngoài đường trường ờ, đường lớn rồi lại ờ, cả những cái đường khó nữa thì chắc chắn là không thể nói hết được chia sẻ hết được với anh em về Nissan Terra nhưng mà mình cũng tin là có rất có nhiều người có chuyên môn đã chia sẻ với anh em về chiếc xe này rồi mình cũng chỉ nói thêm và ờ, chia sẻ thêm về một chiếc xe nó đã qua sử dụng thôi thì cơ bản thì một chiếc xe của Nhật một trong những hãng xe có thương hiệu trong top 3 thương hiệu lớn nhất của Nhật Nissan, Honda và Toyota thì Nissan cũng là một cái hãng xe gọi là kẻ tám lạng người nửa cân với các hãng xe còn lại một chiếc xe Nhật chạy 2 vạn thì là một con số nói chung là ít so với các độ bền của hàng Nhật. Thường thường xe Nhật khoảng tầm tầm 5 vạn trở lên thì nó có thể coi như là nó đã cũ đi, bắt đầu cũ đi và có thể nó sẽ phải thay thế và bảo dưỡng nhiều vấn đề. Có thể thôi nhé, bởi vì nếu như mà nếu như mà có người người chủ người ta dùng người ta giữ hơn ấy người ta giữ hơn thì có thể thậm chí là 10 vạn vẫn còn tốt và những cái hãng xe có độ bền uh, cao về động cơ về vật liệu như là Toyota ấy. mình cũng đánh giá Toyota là một hãng xe có độ bền vật liệu và động cơ tốt một số xe và thậm chí là cả Honda hay Nissan cũng vậy thậm 10 vạn vẫn có thể nói là rất ổn nếu như họ giữ gìn nếu như họ giữ gìn nha thế thì mình nói vấn đề căn bản đó là những người uh, anh em của mình chia sẻ với nhau là trong tầm 5 vạn thì xe nó cũng sẽ dần dần phải xuất hiện những vấn đề về bảo dưỡng về ờ, về chăm sóc xe nhưng mà đối với chiếc xe chạy dưới 5 vạn thì nó chưa có nhiều vấn đề và nó còn rất là ok để xài để sử dụng và nó tạo ra hiệu quả cho mình trong công việc và trong cuộc sống thì đây là chiếc xe như vậy thôi anh em hãy hãy quan tâm đến những chiếc xe đi được hai vạn như thế này đây ờ, tay lái của Terra là tay lái đầm đầm và mình thấy thích cái tay lái kiểu cứng cáp như thế này tại sao nó cứng cáp bởi vì mình vần nhiều cái tay lái thì uh, có một số xe nó thiên về cái sự uh, êm ái ví dụ Lexus chẳng hạn thì nó sẽ có một cái tay lái thì nó hơi mềm mềm hơi mềm mềm kiểu cách cách họ bọc ra họ họ làm cái tay lái nó to lên nó mình cảm thấy nó không không không chắc chắn lắm nhưng mà chiếc xe này thì uh, tất nhiên mình không so Lexus với cả xe này bởi vì có sẽ cái xe phân khúc khác nhau mà thì nó sẽ có cái phong cách khác nhau và mục đích sử dụng khác nhau những như hướng đối tượng khách hàng khác nhau thì chiếc xe này nó sẽ nam tính nó sẽ cứng cáp hơn thấy thấy khá là ok để để để xài như một người đàn ông thực sự thích xe gầm cao thích xe off road đó đi đường xa chẳng hạn thì đây là một cái xe tay lái thế này là yêu thế này là đủ thế này là có cảm giác cảm nhận lái tương đối ổn um, xe này nó chạy uh, động cơ 2.5 động cơ 2.5 thì nói chung là nó đủ dùng đủ dùng về mặt sức mạnh và khi đến các vòng tua giải vòng tua cao hơn thì tay lái nó sẽ mềm hơn nó sẽ mềm hơn một chút còn ở những cái tốc độ thấp và những cái uh, xoay sở ngắn nhẹ nhỏ thì chúng ta sẽ có một cái cái sự uh, hơi nặng một tí trong cái việc là vần lái hơi nặng. khả năng cách âm của này thì nói, nói chung là SUV trong tầm cái này thì mình nghĩ là nó cũng tương đối ổn tương đối ổn mình không lấy cái thước đo ra đâu bởi vì mình không phải người chuyên về uh, đánh giá những cái chi tiết như vậy nhưng mà từ đấy là chạy mấy vòng rồi thì cũng thấy là tiếng ồn ok tiếng ồn tức là khả năng cách âm cũng ok nó có cảnh báo điểm mù khá là nhạy nó có cảnh báo chạy làn mình vừa thử cũng khá là nhạy tương đối nhạy nói chung trong tương lai gần nếu mà sử dụng xe thì mình cũng sẽ rất cân nhắc đến những cái xe của Nissan rất cân nhắc không phải xe nào cũng cân nhắc đâu mà một số xe mình cân nhắc thôi ví dụ như Nissan này ví dụ như Navara này là những cái xe mình trong cái tầm mình cân nhắc còn chiếc xe khác thì mình có thể mình chưa cân nhắc lắm bởi vì không phải xe nào của hãng của một hãng nào nói tốt nó hoàn toàn là tốt có những cái xe nhiều hãng tốt nhưng mà nhưng mà có những cái mẫu xe của nó không phải là tốt ví dụ Honda có những mẫu xe không phải là có những mẫu xe không phải là tốt nó không phải được nhận được cái sự chào đón của mọi người tại thị trường Việt Nam chẳng hạn ví dụ như vậy nhưng mà đối với cả Nissan thì mình đánh giá là mình thích con này với cả Navara đó là hai cái xe mình thích X-Trail cũng là một chiếc xe mọi người đánh giá là là yêu nhưng mà mình chưa được lái nhiều X-Trail nên chưa có dịp để chia sẻ với anh em